Anh và chúng con xin vâng Bà Na Tỳ Bà Ta Về Ramani Sakha Bà Đăng Sama Diyami Con xin vinh giữ điều học là Quý tránh xa sự sát sanh Adina Dana Về Ramani Sakha Bà Đăng Sama Diyami Con xin vinh giữ điều học là Quý tránh xa sự trộm cắp ca me su mi cha ha cha ra về ramani sakha ba đăng sắc ma adiyami con xin vâng giữ điều học là quý ý răng xa sự tà dâm mu sa wa đa về ramani sakha ba đăng sắc ma adiyami con xin vâng giữ điều học là quý ý sa sự nói dối sủ ra me ra ra mắt chấp ma đá tha na về Ramani Sakha Banang Sama Diyami Con xin vâng dự điều học là có ý tránh xa sự dễ du uống rượu và các chất sai Bana ba năng Sikha Badang Samadhiyami con xin vâng dự điều học là cô ấy tránh xa sự sạc sanh à, na, adina dana veramani sikha badang mi. con xin vâng dự điều học là cô ấy tránh xa sự trộm cắp cả mê sumi cha cha ra veramani sikha badang samadhiyami con xin vâng dự điều học là cô ấy tránh xa sự tà dẫm mở u sa qua đa về ramani sikha badang samadiya mi con xin vâng dự điều học là cô ấy tránh xa sự nói dối surame rajama chapama về ramani sikha badang samadiya mi con xin văn vâng, dự điều học là cô ý tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất sai Imani bancha sikha badane sa thukan katawa apamade nanicha cả lăng samma rakhitabang chỉ thiện tin nên thọ trì ngũ giới này cho được trong sạch phải vẫn giữ hành theo cho nên trọn đời chẳng nên dễ vui ma phan tê và chúng con xin vâng Sĩ lên là su tân dân tị, sĩ lên là phô có samada, sĩ lên là nipo tân dân tị, tasma sĩ lăng su thạ Các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới. Các chúng sanh được giàu sang cũng nhờ giữ giới. Các chúng sanh giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ giữ giới bởi các cơ nên chư thiện tính phải ráng thọ trì giới luật chứ được trong sạch đừng có lâm nhơ xã thụ xã thu lành thai phước lành con đã tạo ra các đời quá khứ hay là đời nay nghiệp chưa cho quả phước nào Nguyện thành Pháp độ để vào thiện căn sau này dù tạo mấy lần từ đây cho đến siêu thăng niết bàn. Hãy làm chuyên tốt sẵn sàng mọi điều hạnh phúc thành đoàn nhân duyên. Giúp cho thiền não sớm hiên a mau giải thoát cái liền kiếm sao nêu niêu chẳng gặp Phật nào nhằm kỳ độc giác làm sao cũng thành <coughs> Nguyện cầu tam bảo từ hàng đầu Nguyện thoát ba tai nước lửa binh Nguyện thấy chúng sanh khỏi oan kết Nguyện cho nhân loại đang tu hành Nguyện dình tam học với định tuệ Nguyện đọt tham sân si độc sanh Nguyện giải căn nhân sanh tự khổ, nguyện diệt tâm tham hao lợi danh, nguyện tu tinh tấn không dại đại, nguyện sao đào quả sớm viên thành. Yang kinh chi ku mang cát tập băng chi đi giang mama mà cả dê na quả cha manasa chi đà sẽ sư gạt tăng cát tăng ye sạt ta san nhị nơ a tỷ dê cả sạt ta san nhị nơ ca tăng buồn nhà phà làng mày hàng sáp bê phà dây phà quản thư tê dạy tăng ca tăng sư ni tăng điện năng bồn nhà pha lăng mà giả dây cha ta thà na cha anh anh tỳ đế qua gần ta ni dê đại dùm sạp bê lô cam hi dê sa ta chi quan ta ha ra hê tu ca ma muộn năng khô cha năng sập bê lập phan tu mầm mã chê na sa tê phước căn con đã tạo thành na do thân khẩu y tu hành gieo nên na điều ra phước báo vững bền có thể tiếp chúng độ lên thiên đàng cung trời đạo lợi thọ nhàn chúng sanh hữu tưởng nhân gian ta bà chữ thiên phàm thiên cùng là bậc trời vô tượng được mà hướng ngang phước con hội hướng dân bang Chúng sanh hay biết mang toàn lãnh thâu à, Bằng ai chưa rõ lời cầu à, Xin cùng thiên chung đến hầu mạch ngay Có người làm phước được xài à, Lại đem hồi hưởng hiện nay khắp cùng Chúng sanh hoan <coughs> Chúng sanh hoan hỷ lạnh chung à, Hưởng được phước quý âm um, dung thanh nhàn à, Chúng sanh thế giới các hàng bởi nhờ thọ thượng sanh an mạng trường a sinh thâu phước báo cúng dường hóa thành thực phẩm mùi hương thọ lòng năm mô bích tha giá chúng con thành kính đảnh lễ tri ân thượng tọa minh hạnh đã từ bi hoan hỷ thay mặt chư tôn đức tăng truyền trao tâm vi ngũ giới đến hàng phật tử của chúng con một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân sư Chúng con cũng thành kính lãnh lễ tri ân chư tôn đức đã quan lâm vào đạo tràng chứng minh cho chúng con được thọ trì vi giới. Chư Pháp kính cảm ơn đạo tràng đã cùng với Như Pháp lễ bái tam bảo và thọ trì vi giới. Do phước mà chúng con đã trong sạch tạo được ra, chúng con thành kính nhân đến tất cả chư thiên. Nhất là chư thiên hộ trì chánh Pháp, cầu mong quý Ngài hoan hỷ, tùy hỷ độ giáo Pháp Đức Phật vô tám má được mình vững lâu dài. Chúng con cũng thành kính dân quả phước này đến với chư tôn đức như pháp xin chia phước này đến đạo tràng pháp hội. Mong rằng phước này trợ duyên quý Ngài, quý vị an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Từ Hữu Gotama. Nam mô Bụt Hà, Giá mô Tham Ma, Giá Nam mô Sang kha Giá. Và một lần nữa con thành kính lãnh lễ chư tôn đức như pháp kính lễ quý bà quý cô tu nữ như pháp kính chào nguyên trần mến chào Pháp Nguồn Lào Cai, mến chào Thi An Lạc, kính chào Buông Bỏ, kính chào anh chị Phan Văn Liêm, mến chào Thi Na và kính chào người phương Nam. Dạ, yeah. sa thủ, mến chào cô Trần Đạo, sa thú sa thú lành thai và dạ, như pháp xin thay mặt đạo tràng kính cảm ơn cô sạn đông đã cho đã mở trung và cho đạo tràng à, được thính pháp của sư trưởng và dạ, kính bạch với ngài và kính thưa đạo tràng hôm nay đại đức tịnh đạt à, phải đi tụng kinh đánh tang nên là sư không có thể vào room để cùng chúng ta ôn bài nên là nhiều pháp có báo với cô rạng đông và con cung thỉnh quý ngài ở lại chứng minh và như pháp kính mời đạo tràng ở lại thính pháp do cô rạng đông đưa băng giảng của sư giác thượng tọa giác nguyên sư tại thanh bài truyện bộ kinh kinh phạm võng trăm ma cha lá xuất tá như pháp kính chúc đạo tràng một buổi thính pháp được an vui tiến hóa và bây giờ thì mời cô sang đông dạ xa thú xa thú kính cảm ơn cô rất là nhiều nội dung gọi là cách trình bày nói chung là hình thức và nội dung của mỗi kinh thì mới quyết định ờ, cái, cái kinh nó nằm ở đâu ở đâu chứ còn ờ, ở đây không có vấn đề trật tự thời gian như là bên bắc tông mà cái thời mà cái thời mà ngày trí dạy trí khải đại sư của thiên thai này ông bại ra cái vụ mà ngũ thời thuyết giáo là mới thành phật thì ngày thuyết kinh cho ờ, là hạng nào hạng nào kinh nào là thời nào là thời quan nghiêm giảng cho đại thừa rồi cái thời nào a hàm giảng cho tiểu thừa thì bên đây không có bởi vì cái chuyện chuyện rất là vô lý ở chỗ là trong cuộc đời mà hoàng hóa của đức phật á, thì cái ngay cái ngày đầu tiên mới thành đạo cái người ngày gặp đầu tiên á, đây thì lại là người không có gì nói bật hết nhưng mà chỉ một thời gian rất ngắn sau đó chỉ có vài thằng thì ngài lại gặp ngay hai cái nhân vật mà có thể nói là hàng đầu ở trong kinh văn đó là ngài sau lại phật một kiền liên thành đạo tầm tháng tư năm nay nè năm nay là tầm tháng tư năm nay nè thì tháng giêng năm sau tháng giêng năm tới đó ngài thành đạo vào tháng tư năm 2016 thì tháng giêng năm 2017 ấy, thì ngài Sa là Phất và ngài Mục Yên Liên thọ đại giới thì kheo như vậy thì trước sau thì chỉ có uh, mấy tháng thôi ừ, chỉ có chỉ có uh, tháng thôi ừ, chỉ chín tháng cho nên ở đây là cái thời gian mà cái thời điểm mà ngày gặp ừ, đối tượng để ngày được tế độ đó thì lúc này lúc khác chứ không có cái thời điểm đặc biệt lúc nào dành cho các loại người nào thì không phải nha nhớ cái đó Bây giờ tiếp theo là bữa nay chúng tôi sẽ khiến cho quý vị ngạc nhiên cũng có mà thất vọng cũng có. À, ngạc nhiên cũng có mà thất vọng cũng có khi mà chúng tôi giảng cái kinh à, phạm võng theo một cái cách rất là dị mà những ai mà có thành kiến có ác cảm đối với chúng tôi thì hôm nay nè thì xin các vị đó ghi nhận rằng đây là cái dịp tốt để các vị đó tha hồ ném đá <laughs> ném đá giấu tay hay là ném đá công khai <laughs> à, thế nào là ném đá công khai ném đá giấu tay lát nữa các vị biết nha bây giờ cái kinh phạm võng nó có nội dung nó quái gở như thế này là chúng tôi sẽ toàn bộ cái nội dung kinh ờ, phạm võng đó à, theo à, chúng tôi đó thì nên bắt đầu ở cuối kinh à, cái vấn đề cuối kinh là sao đức phật à, xác nhận rằng do không ừ, hiểu được cái ly duyên khởi hả? nên phàm phu đã nảy sinh các cái loại tà kiến à, mà giáo lý duyên khởi nói cái gì giáo lý duyên khởi đó dạy về à, cái nguyên lý à, nhân quả và tam tướng của vạn hữu Ờ, của vạn hữu và đồng thời cũng vạch ra cái con đường giải thoát sinh tử nói vậy thì giáo lý duyên khởi cũng chưa đựng trọn vẹn cái tinh thần của cái giáo lý à, bốn đế giáo lý tứ đế nha một cái người mà am tường à, rốt ráo cái giáo lý duyên khởi về tức là cũng là giáo lý bắt buộc người ta phải hiểu bốn đế cái người am tường rốt ráo cái giáo lý bốn đế cũng là cái người am tường cái giáo lý duyên khởi và trên đời này thì chỉ có thánh nhân dạ, mới là cái người am tường rốt ráo bốn đế có một điều là rốt ráo làm sao à rốt ráo làm sao am tường rốt ráo uh, giáo lý tứ đế cũng là am tường rốt ráo ở cái lý duyên khởi mà an tường cái lý tứ đế là phải cần đến à, ba cái thứ trí ba cái thứ trí tuệ một là sách chá nha nhà nát biết rõ bốn đế là cái gì thứ hai là kích chát nhà nát biết rõ cái việc phải làm đối với bốn đế cái số 3 là kata nhà nát có nghĩa là biết rõ mình đã làm xong chuyện phải làm đối với bốn d à, nhớ nha cái cái bữa nay à, là tôi xin thưa rõ một chuyện là vừa qua hai năm vừa qua chúng ta học tương ưng theo cái kiểu dẫn chơi còn nói nó hơi nặng một chút là nói kiểu là học kiểu dẫn mặt cái nghĩa là người ta rống cái cổ lên người ta giảng mình ngồi mình trùm mình mình ngủ hoặc là mình nghe nhạc rồi hết giờ cái mình tắt máy mình đi ra chứ không á, là nếu mình nếu không mà ẩu như vậy không có tào lao như vậy thì hai năm qua chúng ta đã nếu mà nghe đến đâu mà ghi chép đến đó ha, thì chúng ta đã có một cái vốn lý giáo lý rất là căn bản rất là đáng kể nha thì mong rằng kể từ hôm nay khi chúng ta bắt đầu với cái bộ Diganikaya tức là trường bộ kinh thì chúng ta nên có cái ghi chép để để mai này là à, có lúc cần dở ra xem lại nha ừ rồi bây giờ tôi giảng tôi ôm lại thôi ngày hôm qua tôi biết có nhiều người cũng thất vọng là tại sao tôi cuối tôi bỏ hẳn một loạt kinh tôi không có giảng là vì hai lý do một là tôi đã giảng rồi thứ hai là toàn bộ những nội dung đó sẽ được nói đến à, sẽ được nhắc lại à, khi mà chúng ta học qua các bộ kinh khác à, chứ không có phải là ngày qua là lần duy nhất lần cuối cùng rồi chúng ta vĩnh biệt cái nội dung của cái phần mà chúng tôi không giảng tới thì không phải nha cái nội dung đó, đó thứ nhất chúng tôi đã giảng rồi và sắp tới đây quý vị cũng sẽ nghe miệt mai à, ở những cái dặm đường phía trước ừ. thì chúng tôi nhắc lại bốn đối với một cái người mà am tường à, lý duyên khởi thì không thể nào mắc vào các tà kiến mà trong kinh phạm bổng này đức phật nhắc đến mà am tường bốn mà tứ am tường am tường lý duyên khởi thì cũng nghĩa là am tường bốn đế mà am tường bóng đế làm sao là am tường bằng một ba cái loại ba cái nhận thức sau đây thứ nhất cái loại trí đầu tiên là biết rõ bốn đế là cái gì thứ nhất mọi sự hiện hữu ở đời này đều là khổ đế vì sao vậy vậy bất cứ cái hình thức hiện hữu nào nó cũng nằm trong ba khổ khổ khổ hành khổ và hoại khổ đó là lý do tại sao mà mọi hiện hữu đều là khổ đế thứ hai bất cứ cái niềm đam mê thích thú nào của chúng ta cũng chỉ là niềm đam mê thích thú trong khổ đế thôi thì cái niềm đam mê thích thú đó được gọi là tập đế tập đế chính là niềm đam mê trong khổ đế thứ ba cái sự vắng mặt của tập đế nó chính là diệt đế tức là niết bàn và cái con đường mà dẫn đến diệt đế được gọi là đạo đế con đường đó là cái tinh thần bát chánh đạo các vị nghe nghe nghe kịp chưa alo cô rạng đông ơi thằng mít trở lại cô rạng đông ơi Dạ, kính mong đạo tràng hoan hỷ cho trong nghe lát đường hết cô Tràng Đông có vấn đề rồi. Dạ, thấy cô Tràng Đông trở lại rồi. Như Pháp mời cô Cầm Bích trở lại à. À, từ cái sự trao truyền của người khác thì cái hiểu biết đó được gọi là biết qua trí văn còn cái trí tư có nghĩa là sau khi mình học rồi mình đọc rồi mình nghe rồi mình về mình mới ngồi mình nghiệm lại mình gẫm lại suy tư lại à, thì cái đó được gọi là trí tư còn cái trí tu chính là cái sự thể nghiệm thân chứng của hành giả à, tu tuệ quán tức là tứ niệm xứ à, dùng chánh niệm để ghi nhận cái gì nó đang xảy ra nó là gì bản chất nó ra sao và hiện giờ nó đang hoạt động như thế nào Đấy. thì phải qua cái loại công phu tuệ quán ni này thì hành giả mới hiểu được bốn đế à, và duyên khởi bằng cái trí tu tôi cố ý tôi nói thiệt là chậm nha thiệt là chậm rồi như vậy thì đối với bốn đế cái chuyện đầu tiên là mình phải biết rõ bốn đế là cái gì trên cái đây đó cái trí đó được gọi là sách cha nhà cái trí thứ hai đó gọi là kích cha nhà nữa có nghĩa là mình biết rõ đối với bốn đế mình phải làm việc gì à, khổ đế cần được à, nhận thức những gì tập đế thì cần được đoạn trừ diệt đế cần được chính ngộ và đạo đế cần được hành trì nhớ nha à, thì bốn à, bốn cái nhận thức này nè được gọi là kích cho nhà nè uhm, rồi cái thứ ba cái trí thứ ba gọi là kata nha nát là biết rõ ta đã nhận thức đầy đủ và chính chắn về khổ đế biết rõ tập đế đã được đoạn trừ à, biết rõ diệt đế đã được chứng ngộ rồi biết rõ đạo đế đã được hành trì viên mãn thì bốn cái này đó gọi là các tay cái này gọi là thành sở tác trí của nam tông không thành sở tác trí của nam tông cái thành sở tác thành sở tác trí của nam tông chính là cái này ừ. chứ không phải còn cái không phải là cái thành sở tác trí bên di thức nghe thì bốn cái này là cách tá nhanh đó thì cái người nào á, mà hiểu được tứ diệu đế mà qua bốn cái trí này này được gọi là am hiểu một cách rốt ráo và chỉ có vị thánh tức là tư chỉ có à, thánh nhân à, tức là hán mới am hiểu rốt ráo bốn đế qua ba cái loại trí này nha à, mà am hiểu bốn đế cũng là am hiểu lý duyên khởi mà am hiểu lý duyên khởi đó thì không còn mắc vào bất cứ thứ tà kiến nào nữa đó cái nội dung kinh phạm võng là phải bắt đầu từ ở dạ chắc có lẽ cô rằng đông không có chiếc máy dạ con thành kính đảnh lễ đại đức tinh đạt vừa quan năm vào đạo tràng dạ bà sư sư có thể uh, cho chúng con ôn bài không ạ à? và dạ, kính lễ cô tu nữ tệ duyên dạ sư có thầy dạ thưa thấy ông mài vậy dạ con con à, kính nhân mít à, đến sư dạ con chưa có nhận được duyên sự tâm tắc của sư tạp thời ông mài trước ha sư ha dạ dạ con kính nhân mít đến sư sẽ sư cho chúng con biết được ạ à. dạ nam mô bổn thầy giá <coughs> dạ kính thưa quý vị thì à, lúc nãy à, à, tình đạt có nhắn cho cô nhật quỳnh đó là à, hôm nay à, à ở chùa có cái lễ à, dân y tắm mưa và cũng à, bất ngờ nhận một cái à, cái tin à, người phật tử gần chùa ra đi đột ngột thì chư tăng cũng có sắp xếp để mà dự đám tang cái này do vậy thì Trịnh Đạt uh, có nói cô Nhật Quỳnh đó là không có ờ, vào sinh hoạt showroom được à, tuy nhiên thì uh, à, sau khi mà sắp xếp uh, chư tăng đi tụng kinh đám tang uh, nhà Phật tử thì Trịnh Đạt uh, thấy rằng có thể uh, vào trong room được à, cho nên uh, chưa có kịp thông báo uh, cho Quỳnh hay mà Trịnh Đạt uh, vào uh, thẳng trong uh, room luôn và dạ, nếu mà uh, quý vị uh, không có cái à, trở ngại gì à, thì chúng ta có thể à, ôn bài trong ngày hôm nay được không ạ? Hay là chúng ta giữ cái bài ôn tập cho cái tùy tuần sau? Dạ mời cô Nhật Quỳnh, cô Nhật Quỳnh cho sư xin à, vài phút nha, để sư gửi bài. dạ sa thú sa thú chúng con kính tri ân sư rất là nhiều luôn dạ sư đã vào những thời gian vào đầu tràng à, để cùng chúng à, cho chúng con được ôn bài tập à, cầu pháp của kinh số 155 và 156 và dạ, bây giờ thì à, à, như pháp à, à, mời cô Tùy Duyên cô Trần Đạo à, Tina hoan hỷ à, chuẩn bị tinh thần để ôn bài và xa thú cô Răng Đông đã cho cái đề và dạ, à, như pháp à, cầm mít một chút xíu để à, à, đức tịnh nào sẽ đưa bài hay là bây giờ <laughs> cô tự viên có sẵn sàng chưa và dạ, cô tự viên sẵn sàng có thể ông bài 155 và 156 để à, à, để Đức Tịnh Đạt có thể có thể um, à, đưa dương sự rồi như pháp và cô rạng đông sẽ phát viên sự lên dạ cô đại duyên có trước máy không ạ à? cô trần đạo có trước máy không ạ à? thi na ơi thi na có trước máy không thi na alo vị nào có chiếc máy xin đưa bàn tay xinh đẹp của mình lên dạ <laughs> xà thú cô trần đạo <laughs> ừ, tha thú thì na quả xà thú xà thú nhà sư cố gắng tranh thủ để cho đạo tràng mình không có mất một buổi ông tập mình rất là hoan hỷ dạ cảm ơn thi na nghe dạ bây giờ thì có cô thi có à, có cô trần đạo có thi ở trước máy dạ giờ vị nào có thể à, ông bài trước thì à, như pháp nhường mít già xa thú cảm ơn à, à, cô trần đạo cảm ơn cô đặng đông đã cho bài học Dạ, Nam Mô bút Thai Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ Thượng tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tịnh đã cư đô túc tăng kính lễ cô tu nữ tệ duyên cô tu nữ như pháp kính chào quý anh chị trong đạo tràng con xin à, đọc câu kinh hốt cứu số 155 ạ to chá Achadito Brahmachariyan Alatha Yoba Bá Nề Thá Năng Kinh Ná Còn Chà Quá Chà Dằn Tí Khi Ná Mắt kỳ quá bàn la lề lúc trẻ không phạm hạnh không tìm kiếm bạc tiền như cò già bên ao ủ đủ không tôm cá đó là khổ thơ của hòa thượng thích minh châu Acharito Brahmachariyan Alatha Yo Bane Thanang Chinnak Con Chào Quá cha dân tí khi ná mắt chê quá bàn lá lề lúc trẻ không phạm hạnh không tìm kiếm bạc tiền như cò già bên ao ủ rũ không tôm cá đó là khổ thơ của hòa thượng thích minh châu kinh 156 Acharito Brahmachari Yang Alatha Yobane Thanang sằng tí cha bà tích khi na quá u ra na ni á nút thu năng lúc trẻ không phạm hạnh không tìm kiếm bạc tiền như cây cung bị gãy thở than những ngày qua đó là phổ thơ của hòa thượng thích minh châu acharito brahmachariyang alatha yo bane thanang santi cha bà tí khi na na wa ra na ni anut thu nằng lúc trẻ không phạm hạnh không tìm bạc tiền như cái cung vĩ thở than những ngày qua đó là khổ thơ của hòa thượng thích minh châu <coughs> dạ, dạ chị đặng đông cho xin duyên sự ạ à.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 bát nê thát năng chín nắc con cha quá cha yan tí khi nam mắt chê quá ban lát lê lúc trẻ không phạm hạnh không tìm kiếm bạc tiền như cò già bên ao ủ rượu không tôm cá của hòa thượng thích minh châu Ancharito brahmachari yang yom yom ba ba ne ne tha nang, na cha cha che la Alankayam Panethanang Chinna Concha Vajayanti Kinna Manche Vabanlale Ancharitva Brahmachariyang Alantayam Panethanang Chinna che Vajayanti Kinna la Vabanlale Dạ, câu pháp cú số 156 Acharitwa Acharitwa Brahmachariyan Alatha Yopane Thanang Senticha Pa Tikhina Ni Anutunang Acharitwa Brahmachariyan Alatha Yopane Thanang Senticha Pa Tikhina Ni Anutunang lúc trẻ không phạm hạnh, không tìm kiếm bạc tiền như cây cung bị gãy, thở than những ngày qua của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Anchari tua brahmachari yang alantayom vane thanang senti japa thikina wa puranani anunthunang Acharito brahmachariyang alantayom panethanang senti japa puranani anunthunang Dạ thưa con đã đọc xong câu pháp cú số 155 và 156 con kính tri ân quý sư quý bà, bà quý cô tư nữ con kính tri ân đạo tràng và dạ, con kính mời vị kế tiếp dạ con cung thỉnh này đức tịnh đạt ạ à. dạ xa thú xa thú à cô nhật quỳnh có nhận được bài của sư gửi chưa chứ cô nhật quỳnh á dạ rồi à, bây giờ <clears throat> à, dạ rồi à, bây giờ chúng ta sẽ à, bắt đầu à, à, cho cái buổi ôn tập à, ngày hôm nay à, do vì um, cái uh, cái cái công việc nó à, cập rập cho nên à, ngày hôm nay sinh hoạt của chúng ta nó có bị à, gián đoạn một tí xíu và mong các vị cũng quan hỷ à, tình đạt cũng cố gắng để mà à, chúng ta có được cái à, buổi sinh hoạt à, như thường lệ dạ à, nam mô bút thai giá à, chúng con xin à, kính đảnh lễ chư tăng thường tọa minh hạnh Ờ, và mến chào toàn thể quý vị đang có mặt ở diễn đàn Pháp Cú Kinh. À, ngày hôm nay, ngày à, Chủ nhật, à, diễn đàn Pháp Cú Kinh chúng ta sẽ tiếp tục với à, nội dung là ôn tập à, cuối tuần à, với hai câu kệ ngôn Pháp Cú số 155 và 156. À, câu hai câu kệ ngôn Pháp Cú à, kết thúc cho cái à, phẩm à, Charawaka Phẩm Gia. Và dạ, bây giờ à, quý vị đã sẵn sàng thì à, chúng ta sẽ bắt đầu cho cái buổi ôn tập ngày hôm nay. Arahang Samma Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagavantang Abhivademi Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami Upapano Bhagavato Savaka Sangho Sangkhang Namami Dạ Nam Mô Bút Thầy với một lần nữa con xin kính lễ chư Tăng và mến chào toàn thể quý vị Hôm nay à, diễn đàn Pháp của Kinh chúng ta sẽ ôn tập cuối tuần với hai câu kệ ngôn à, số 155 và 156 liên quan đến một cái tích chuyện duyên sự đó là con à, trai của một à, đại phú gia mà phá sản bây giờ chúng ta sẽ ôn tập à, trước hai câu kệ ngôn và mời tất cả quý vị chúng ta cũng ôn tập hai câu kệ ngôn và một cái duyên sự có thể hôm nay tình đạt à, cùng ôn tập duyên sự cùng với quý vị à, bởi vì hôm nay chúng ta chỉ có à, một cái duyên sự mà thôi để à, kết thúc cho cái phẩm Charawaka thì à, đã có um, sòn <coughs> một cái duyên sự à, à, dài hơn là à, duyên sự bình thường ở những cái câu khác à, chi tiết hơn à, để nói về cái à, cái duyên sự này phải nói rằng à, cái duyên sự này à, khi mà tình đọc tình đạt mà đọc lại đó để mà soạn đó, uh, bình thường đó, là đọc hai cái câu này rất là quen thuộc gần như là thành một cái câu ca dao tục ngữ nhưng mà khi mà biên soạn lại cái cái cái cái câu này để tình đạt giật mình à, thì à, một lát nữa cuối giờ tình đạt sẽ chia sẻ thêm về cái cái ý nghĩa liên quan đến à, cái nội dung ngày hôm nay bây giờ chúng ta sẽ ôn tập cho cái à, hai câu kỳ ngôn này <coughs> câu à, pháp cú số 155 và 156 phẩm cá Thánh Gia có nội dung như sau câu số 155 อาจาริตัวพระมาจาริยังอาลาทายโยปับยบยบปาเนธานังเจนนากรจาว่าจายันติขีนามาเจว่าบาลาเลอาจาริตัวพระมาจาริยังอาลาทายยบปาเนธานังเจนนากรจาว่าจายันติ khi nam ma chê qua bàn la lê lúc trẻ không phạm hạnh không tìm kiếm bạc tiền như cò già bên ao ủ rũ không tôm cá lúc trẻ không phạm hạnh không tìm kiếm bạc tiền như cò già bên ao ủ rũ không tôm cá câu số 156 trăm อาจาริตัวพระมาจาริยังอาลาทายปาเนธานังเซนติจาบาติคานาวะบุรานานิอาทุตนังอาจาริตัวพระมาจาริยังอาลาทายปาเนธานังเซนติจาบาติคานาวะบุรานานิอนุตานัง Lúc trẻ không phạm hạnh, không tìm kiếm bạc tiền như cây cung bị gãy thở than những ngày qua. Lúc trẻ không phạm hạnh, không tìm kiếm bạc tiền như cây cung bị gãy thở than những ngày qua. Nam mô Bụt Thầy giá bản Việt ngữ của ngài Hòa thượng Minh Châu. À, cô Nhật Quỳnh quan hỷ cho sư xin cái à, cái duyên sự. kệ pháp cú này à. Đức Thế Tôn, Đức Bổn Sư thuyết khi Ngài ngự tại Isipatana, Migadaye, rừng Lộc Giả, đề cập đến con trai của ông Bá Hộ. Tại thành Varanasi có gia đình giàu có, nhưng thiếu gia giáo chỉ mong con mình sau này sống sung sướng hưởng thụ với gia tài khổng lồ của mình. Người con trai sau khi thừa hưởng gia tài nhưng không có khả năng gìn giữ đã vậy, còn tiêu pha, hoang phí vào các trò tiêu khiển, no say xa đọ, dẫn đến tán gia bại sản. Cuộc đời của cậu con trai bá hộ từ đó cũng trở nên nghèo nàn và phải đi xin ăn mà sống qua ngày. Tiếc thương cho hoàn cảnh của cậu, Đức Phật nhắn nhủ với các đệ tử rằng Giá như người này không phung phí tài sản, siêng năng chăm làm công việc thì chắc sẽ trở nên đệ nhất báo hộ này. Hơn thế nữa, sẽ có khả năng lãnh ngộ giáo pháp. Xin lỗi quý vị. Hơn thế nữa, sẽ có khả năng lãnh ngộ giáo pháp và chứng quả A-la-hán. Còn bây giờ công tử đã bỏ cả tài sản của người cư sĩ tại gia, bỏ cả quả báo của bậc xuất gia giải thoát, thành ra phải chịu đối khác. Phung phí tuổi trẻ không sống đời tu tập, giờ đây giống như con cò già đứng bên hồ không có cá Cũng như phung phí tuổi trẻ Không sống đời tu tập Giờ đây giống như cây tên gãy nằm chết trong rừng Nhà dạ, Nam Mô Bút Tha Giá Đó là cái duyên sự tóm tắt ở Trong cái à, nội dung hai câu kệ ngôn pháp cú số 155 và 156 Và dạ, bây giờ xin à, mời vị à, kế tiếp chúng ta cùng ôn tập lại hai câu kệ ngôn này Dạ à, Xin mời à, cô à, tuệ duyên ạ à. dạ sa thú sa thú lần thai sa thú sa dạ, thú nam mô nam mô tham ma giá nam mô kính lệnh đại đức tịnh đạt kính lễ với cô Nam Mô Bích Thầy, dạ, dạ, cô à, tự duyên rất nét rồi. Ô, có Thi Na trước máy, Thi Na ơi, lên ông lợi và đọc dư sự Thi Na ơi. Dạ, con kính tri ân sư. Thi Na đưa bàn tay hoặc cô Trần Đạo, dạ, mời quý vị ông bài lợi à. Dạ, con xin phép được đọc lại um, bài hả? Câu cấp cú số 155 Anchari tua brahmachari yang Antha alantha yom và ne năng Chinna con cha và cha danh tí Khi nam và bánh la Lúc trẻ không phạm hạnh, không tìm kiếm bạc tiền Như cò già bên ao, ủ rũ, không tôm cá của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Câu Pháp Cú số 156 Acharito Brahmachariyam Alantayam Panethanam Senti Chapa Tikhinawa Puranani Anuntunam Lúc trẻ không phạm hạnh, không tìm kiếm bạc tiền như cây cung bị gãy thở than những ngày qua của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Kể pháp cú này, Đức Bổn Sư thuyết khi ngự tại Isipatatne, Mikada rừng Lộc Giả, đề cập đến con trai ông Bá Hộ tại thành Bar Varanasi, Varanasi có gia đình giàu có nhưng thiếu gia giáo chỉ muốn con mình sau này sống sung sướng hưởng thụ với gia tài khổng lồ của mình người con trai sau khi thừa hưởng gia tài nhưng không có khả năng gìn giữ, đã vậy còn tiêu pha hoang phí vào các trò tiêu khiển, no sai, so đọ, dẫn đến tan gia bại sản. Cuộc đời của cậu con trai bá hộ từ đó cũng trở nên nghèo nàn và phải đi xin ăn mà sống qua ngày. Tiếc thương cho hoàn cảnh của cậu, Đức Phật nhắn nhủ với các vị đệ tử rằng Giá như người này không phung phí tài sản, siêng năng chăm làm công việc thì chắc sẽ trở nên đệ nhất bá hộ ở thành này. Hơn thế nữa, sẽ có khả năng lãnh ngộ giáo pháp và chứng đạo quả A-la-hán. Còn bây giờ, công tử đã bỏ cả tài sản của người cư sĩ tại gia, bỏ cả quả báo của bậc xuất gia, giải thoát, thành ra phải chịu đói khát, phung phí tuổi trẻ, không sống đời tu tập Giờ đây giống như con cò già đứng bên hồ không có cả cũng như phung phí tuổi trẻ, không sống đời tu tập, giờ đây giống cây tên gãy nằm chết trong rừng. Dạ, thưa con đã đọc xong, à, con kính tri ân quý sư, à, quý bà, quý cô tư nữ và đạo tràng. Dạ, con kính mời vị kế tiếp. Dạ, Nam Mô Bích Thầy Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sàng Khai Giá. Con kính đảnh lễ Thượng tọa Minh Hạnh Đại Đức Tịnh Đạt. Kính lễ cô tu nữ Tị Duyên, cô tu nữ Như Pháp. Kính chào quý anh chị trong đạo tràng. Con xin ờ, kể câu kinh pháp cú số 155. Acharito Ramachariyang Alathayo Bhanethanang china con cha và cha yang tí khi na mắc chê và bản la lê lúc trẻ không phạm hạnh không tìm kiếm tìm kiếm bạc tiền như cò già bên ao ủ rũ không tôm cá đó là phổ thơ của hòa thượng thích minh châu câu kệ 156 Acharitoa Ramachariyang a la tha yo ba đế tha năng sang ti ka pa ti khi na hoa urana anu thu năng lúc trẻ không phạm hạnh không tìm kiếm bạc tiền như cây cung bị gãy thở than những ngày qua đó là phổ thơ con hòa thượng thích minh châu kệ pháp cứu này đức bổn sư thuyết khi ngài ngự tại Isipatane như ga đa dê rừng lộc đã đề cập đến con trai ông bá hộ tại thành Varanasi có gia đình giàu có nhưng thiếu gia giáo chỉ muốn con mình sau này sống sung sướng hưởng thụ với gia tài khổng lồ của mình người con trai sau khi thừa hưởng gia tài nhưng không có khả năng gìn giữ đã vậy còn tiêu pha quan phí vào các trò tiêu khiển no sai xa đọa dẫn đến tán gia bại sản cuộc đời của cậu trai phá hộ từ đó cũng trở nên nghèo nàn và phải đi xin ăn mà sống ngày tiếc thương cho hoàn cảnh của cậu đức phật nhắn nhủ với các vị đệ tử rằng giá như người này không phung phí tài sản siêng năng chăm làm công việc thì chắc sẽ trở nên đệ nhất bá hộ ở thành này. Hơn thế nữa, sẽ có khả năng lãnh ngộ giáo pháp và chứng đạo quả A-la-hán. Còn bây giờ công tử đã bỏ cả tài sản của người cư sĩ tại gia, bỏ cả quả báo của bậc xuất gia giải thoát, thành ra phải chịu đói khát, phung phí tuổi trẻ, không sống đời tu tập giờ đây giống như con cò già đứng bên hồ không có cá cũng như phung phí tuổi trẻ không sống đời tu tập giờ đây giống cây tên gãy nằm chết trong rừng và dạ, con đã à, kể xong ạ dạ xin cảm ơn chị đặng đông đã bắt bài con xin gửi mít lại cho cô tu nữ trệ duyên dạ con thể đạo tràng có nghe âm thanh của chị chị yên không ạ à? tin rằng chị thành đạo nó bị dạ không không, không mở lớn được à, mở lớn thì nó bị nó dạ cảm ơn à, đọc câu pháp lại lại giật mà bóp tay dạ cảm ơn cô mở lớn thì lại bị rè khổ thế dạ bây giờ tự nhiên xin đọc lại ạ à cha đi toa ra khả năng chế quát bà nê Achari toa ramachari yang Atha dập bà nê tha năng Nạc con cha quát cha yang chi Khi nê quát bà nê Achadi tua ramach Achadi yang Allah yok bạn đề thân chính nắc con cha quan phát chế quát bàn lạ lệ lúc trẻ không hạnh tìm như con ủ rũ Pháp Cú 150 Achadritva Ramachadri Yang Thavyapane Thanang Senti Chapati Kinawa Burana Anutunang Achadritva maccariya abhyobande thanang sen pachatina ani lúc trẻ không phạm hạnh không kiếm tiền như cây cung bị gãy thở than những ngày qua dạ à, dạ kệ kinh pháp cú này đức bổn sư thiết khi tại y sĩ bá tanh rừng lọc giả dạ đề ông thành Paranasi có gia đình gia đình giàu có áo chỉ muốn con mình sau với gia tài khổng lồ mình người khi cũng gia nhưng không có cảm giữ còn tiêu pha hoang phí các trò no say sa tán già ờ. alo alo rạng đông có bốt cái bài lên cuộc đời của anh đi ăn xin mà sống qua ngày cho hoàn cảnh của cậu người này không phung phí tài siêng năng việc thì có khả năng lãnh một là được là thấy ờ, còn nữa giờ sĩ tại gia bỏ cả quả báu của bậc xuất gia giải thoát có chịu đói khát phung phí giờ đây xin bờ đến đứng bên bờ hồ tu tập giờ đây giống cây tên gãy dạ dạ cảm ơn chị rằng hôm nay chụp chị đang đóng dạ bây giờ xa thú cô tự nhiên. hôm nay đường nét của cô yếu nên rạng đông nghe không có được liên tục nhưng cũng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 Acharitoa brahmachariyan alatha yopane thanang chinna còn chà quá trà dầm tí khi ná mắt chề quá bàn lá lề lúc rẻ không phạm hạnh không tìm kiếm bạc tiền như cò già bên ao ủ rũ không tô cá bản dịch của hòa thượng thích minh châu con xin đọc tiếp câu 156 อาจาริตัวปรัมมาจาริยังอาลาภายกบาเนทานัง สังติจาปาติคีนาวะปูรานานิá nuốt thú năng lúc rẻ không phạm hạnh không tìm kiếm bạc tiền như cây cung bị gãy thở than những ngày qua bản dịch của hòa thượng thích minh châu và thưa sau đây con xin đọc viên sử tóm tắt ạ à. Kể pháp cú này Đức Bổn Sư thuyết khi ngự tại Ý Xí, Bá Tá Nề, Mí Gá Đà Dê, rừng lộc giả, đề cập đến con trai ông bá hộ tại thành baranasi Có gia đình giàu có nhưng thiếu gia giáo, chỉ muốn con mình sau này sống sung sướng, hưởng thụ với gia tài khổng lồ của mình. Người con trai sau khi thừa hưởng gia tài nhưng không có khả năng gìn giữ đã dạy còn tiêu pha quan phí vào các trò tiêu khiển no sai xa đọa dẫn đến tán gia bại sản cuộc đời của cậu con trai bá hộ từ đó cũng trở nên nghèo nàn và phải đi xin ăn mà sống qua ngày tiếc thương cho hoàn cảnh của cậu đức phật nhắn nhủ với các vị đệ tử rằng giá như người này không phung phí tài sản siêng năng chăm làm công việc thì chắc sẽ trở nên đệ nhất bá hộ ở thành này. Hơn thế nữa sẽ có khả năng lãnh ngộ giáo pháp và chứng đạo quả A-la-hán. Còn bây giờ công tử đã bỏ cả tài sản của người cư sĩ tại gia, bỏ cả quả báo của bậc xuất gia giải thoát, thành ra phải chịu đối đáp, phung phí tuổi trẻ, không sống đời tu tập. Giờ đây giống như con cò già, đứng bên hồ không có cá cũng như phung phí tuổi trẻ không sống đời tu tập giờ đây giống cây tên gãy nằm chết trong rừng dạ thưa chấm dứt kính cảm ơn cô tu nữ như pháp à, kính mời cô dạ sa thú sa thú kính cảm ơn cô sang đông cô trần đạo tina đã hoan hỷ ông bài và chúng con cũng thành kính lãnh lễ tri ân đại đức tình đạt rất là nhiều dạ sư vào ờ, đầu trang để cho chúng con không mất buổi ôn tập ngày hôm nay nhưng mà lúc nãy con nghe sư nói duyên sự này rất là hay nên hôm hai vị con ôn bài con xin thay mặt đầu trang cung thỉnh đại đức tình đạt à, à, sư hoan thị để cho um, giảng dạy duyên sự này cho rõ hơn để cho chúng con được học hiểu để hành theo để có một chút xíu lợi ích ạ và con kính nhân bích đến sư Dạ, sa thú, sa thú lành thầy. Các vị có có nghe rõ âm thanh không ạ? Đường truyền hôm nay cũng ờ, cũng hơi chập chờn. Không biết quý vị có nghe rõ và liên tục không? Dạ, cảm ơn ờ, cô Nhật Quỳnh và dạ, cảm ơn cô Đặng Đông dạ cảm ơn cô à, Trần Đạo cô Tuệ Duyên à, cái uh, duyên sự ngày hôm nay đó mà chúng ta thường chúng ta đọc cái câu kệ ngôn pháp cú này chúng ta sẽ hiểu ngay là cái nội dung ý nghĩa ừ. cái nội dung ý nghĩa à, là lúc trẻ không phạm hạnh không tìm kiếm bạc tiền như còi già bên nao ủ rượu không tôm cá à, lúc trẻ không phạm hạnh không tìm kiếm bạc tiền như cây cung bị gãy thở than những ngày qua à, nói về cái việc đó là tuổi trẻ không có à, năng nổ tạo dựng tài sản cũng như là tạo dựng cái nền tảng đó thì tuổi già tuổi về hưu à, sẽ gặp những khó khăn à, tuy nhiên ở trong cái câu kệ ngôn này khi mà chúng ta đọc kỹ lại cái phần duyên sự đó nó có một cái ý nữa mà tình đạt giật mình là như thế này à, khi mà kết của cái duyên sự đó Đức Phật Ngài có nhắc đến cái nội dung nếu như cái người đang sinh ăn là từng là một cái công tử giàu sang phú quý con của một bá hộ khét tiếng ở trong trong thành đó nếu như mà tuổi trẻ của cái người này đó mà siêng năng tạo dựng tài sản và không có phung phí thì cái người này sẽ giàu giàu có trở nên giàu có hơn và đặc biệt đó là cái cơ duyên để mà xuất gia để mà hành đạo cái cái cái nhân duyên sẽ chứng đắc được một đạo quả a la hán và ở tuổi trung niên nếu như người này biết tỉnh ngộ biết quay đầu biết thức thức tỉnh ừ, thì à, cũng à, trở thành một cái người giàu có ở trong thành và trễ hơn một tí xíu nhưng mà người này vẫn còn cái khả năng để mà nhập vào cái dòng thánh là chứng đắc quả Anaham còn trễ hơn nữa ở trong cái lúc mà tuổi xế chiều mà biết để mà sửa đổi à, thì cũng còn cái khả năng để mà à, chứng đắc được quả tư đà hàm nhưng mà cuối cùng thì kể cả ba cái giai trong cuộc đời từ trẻ từ trung niên Ừ, tới lão niên tuổi già cũng không có được cái cái hướng thiện cũng không có được cái cái cái việc này đó thưa quý vị rằng là nó một cái ý như thế này nè mà chúng ta suy nghĩ đi suy nghĩ lại chúng ta sẽ giật mình đó là cái việc mà chúng ta dễ vui á cái việc mà chúng ta hoang phí cái việc mà chúng ta bỏ lỡ những cơ hội để mà chỉnh sửa cải thiện cuộc đời của mình đó, chúng ta bỏ qua những cái cơ hội để mà làm lành tránh dữ thì không phải là mất cái cơ hội để mà làm giàu mất cái cơ hội để mà phát triển mà hơn thế nữa mình mất luôn cái cơ hội để mà gieo duyên với cái con có giải thoát cái điểm này đó bởi vì chúng ta không có thấy được chúng ta không có nhìn sâu chuỗi được cái thời gian cũng như là cái nhân duyên của cuộc đời mình à, từ chỗ này đó mà chúng ta thấy rằng à, những cái lúc mà chúng ta dễ dễ vui giải đãi hay là phóng vật để mà làm các cái cái cái cái cái cái, cái điều ác xấu đó thì chính cái nhân này á, à, nó dẫn đến cái quả khổ đau mà đặc biệt hơn nó đóng lại cái cái nhân mà nếu như không có cái việc dễ vui không có cái việc mà phóng vật giải đãi thì dẫn đến một cái con đường thiện tâm nó rất là tốt cái điều này chúng ta có thể nói rằng trong cái hiện tại cho dù mình cố gắng cỡ nào cho dù mình có nỗ lực cỡ nào cũng không có thể được giải thoát tu đầu quần tư đà hàm a la hàm a la hán ngay trong kiếp này nhưng thưa quý vị rằng cái suy nghĩ như vậy đó làm cho mình trùng bước chúng ta hãy suy nghĩ rằng cái việc mà chúng ta cố gắng nỗ lực từ bây giờ không có để cái sự dễ vui không để cái sự mà xem thường các cái ác pháp xem thường các cái thiện pháp đó là cái nhân duyên rất là lớn để mà chúng ta gặp lại chánh pháp và chúng ta tiếp tục bồi dưỡng cái con đường giải thoát à cái cái cái cái điểm này đó là vừa à, đóng lại ngăn cản cái nhân tạo ra cái quả khổ đau bên cạnh đó chúng ta lại tiếp tục mở ra và hướng đến cái con đường giải thoát còn ngược lại còn ngược lại thì vô tình chúng ta lại mở ra một cái con đường đau khổ và bên cạnh đó đóng lại cái con đường giải thoát Ờ, nó không đơn thuần nó chỉ là cái câu nhắc nhở để tạo dựng tài sản an vui trong kiếp hiện tại mà còn nói rằng nếu như không có cái sự cẩn thận để tránh à, để tránh hay là để ngăn ngăn ngừa cái sự mà dễ vui giải đại trong các các pháp thì vô tình chúng ta sẽ đóng luôn cái cửa à, đóng luôn cái con đường đóng luôn cái mà chúng ta hướng đến cái sự giải thoát dạ. một cái cái cái cái cái ý mà ở trong cái câu kệ ngôn này phải nói rằng khi mà khi mà khi mà à, nghĩ đến đây đó mình phải nói rằng cái việc mà mình làm ác cái việc mình dễ vui á nhiều khi do vui quá do chúng ta à, ham vui mà khi mà nghĩ đến đây chúng ta sẽ giật mình đó là chỉ vì cái vui này mà nó nó nó nó nó nó nó nó, nó hại về sau nhiều quá cái hậu quả nó lớn quá không chỉ là cái hậu quả của cái việc dễ vui làm các cái ác pháp mà là cái hậu quả à, ngăn cản che đậy và làm cho chúng ta không còn thấy cái con đường hướng đến cái sự giải thoát nữa đó là một cái điều rất là nguy hiểm thì à, hôm nay câu kệ ngôn pháp cú à, số năm 155 156 chúng ta vừa ôn tập xong à, nếu không có cái gì thay đổi thì à, tuần à, sau chúng ta sẽ tiếp tục ôn tập với à, à, phẩm à, tự ngã câu kệ ngôn à, pháp cú số 157 và 158 liên quan đến hai cái tích truyện duyên sự là À, Bồ Thiết Ra Chát Kumara Vương Tử Bồ Đề và tiếp truyện à, Upa Ananda Sakayaputta Thera à, Thích Tự Upananda Dạ, yeah, hai câu kệ ngôn pháp cú phẩm à, tự ngã Và bây giờ chúng ta hết giờ sinh hoạt rồi dạ, Con xin kính tri ân chữ Tăng Và tri ân tất cả quý vị đã tham gia diễn đàn Cũng như là tham gia các cái sinh hoạt một cách điều đặn và đầy đủ À, cũng à, chuẩn bị cho mùa lễ an cư kiết hạ của chư tăng rồi thì mong rằng à, sẽ có nhiều cái thời gian và có nhiều cái à, à bài giảng của các vị giảng sư cũng như là các cái giờ sinh hoạt à, được của các cái quý vị được liên tục cũng như là đầy đủ không có bị gián đoạn trong 3 tháng an cư mùa mưa à, sắp diễn ra đây Dạ Nam Mô Bụt Thầy Giá Một lần nữa con à, xin à, tri ân chư Tăng và mến chào toàn thể quý vị Dạ bây giờ xin à, mời các vị MC trở lại với diễn đàn ạ à. Dạ sa thủ sa thủ thành thai chúng con thanh kính lãnh lễ tri ân Đại đức tịnh đạt rất là nhiều Dạ con cung thỉnh thượng tọa minh hạnh Dạ sư con trước máy không? Dạ, dạ sư đã rời room rồi con cung thỉnh đại đức tịnh đạt à, cầm bích kết lại để chúc phúc đạo tràng cho chúng con ạ à. Dạ và con kính nhân bích anh sư tu sabba mangalang tu sabba dewata sabba bhavena sanu bhavena sabba sangha nubhavena sothi bhavena tu tê xá thúc và dạ, chúc quý vị được sự an vui thân hoa Dạ, sa thú, sa thú chúng con thành kính lãnh lễ tri ân đền đức kinh đạt và chúc phúc cho đạo tràng. Dạ, con không có sự